Xin chào thí sinh tiểu học Xin kính chào tất cả các bạn Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ khi xem video của mình Xin chào các bạn Mình là xin Chào đây Mình hôm nay mình tận dụng cái bể à, Mình mua cái bể này mà miệng mà nó, nó hư cái lọc rồi thì mình tận dụng lại mình à, sẽ làm một cái bể ờ, giống như cái bể ở trên những anh kênh Bình Thị Sinh đó mấy ảnh chia sẻ giờ mình bắt trước mình làm theo thì mình có mua loại một cái lọc và của Sobo lọc ngoài nhâm thạch đá cát và gen làm gen xanh cọ đèn thì đèn tự chế chứ không có không có mua đèn trên mạng đèn kẹp rồi à, mình sẽ chảy à, nền mini fit đấy bố cục đá đó. thì mình bắt trước một cái anh trên mạng mình mới tập chơi thôi các bạn đó. giờ mình sẽ set up mình làm à, tập chơi từ cái bể nhỏ rồi từ từ mình lên bể lớn rồi các bạn xem video mình cho vui nha sau một hồi mình lay quay Ờ, mình set up mình lên mạng mình thay học hỏi à, thì mình được tác phẩm như vậy nữa bạn à. Ờ. rồi bắt đầu mình sẽ mình đang đợi mình đang đợi real mini fit về à. sau khi real mini fit về rồi bắt đầu mình sẽ lên đèn lên lạ lên đèn lên lọc các bạn đón xem tiếp video của mình nha ờ, cái bố cục trước á không có đẹp à, mình có nhờ một cái anh quới ở trên youtube à, có ờ, xếp hàng bên ảnh luôn mình mới nhờ cậy người ta được thì ảnh nói làm bố cục này Đấy, bố cục này nhìn sẽ êm hơn và đổ đất ở phía sau cao hơn để mình có thể là mình nhìn thấy reel mini fit đấy đó, mình đổ đất ở phía sau cao hơn phía trước để làm cái đổ dốc để mình coi ha. mới tập chơi thì phải ờ, chịu học hỏi tìm tòi học hỏi đó, rồi mình ờ, làm đi ra ảnh luôn nè mình mua cái cái máy lọc đi ra ảnh luôn nè đó rồi có thêm một cái đèn nữa một cái đèn nữa thì mình sẽ, để hoàn thành nếu mà thiếu thiếu real benefit Đấy, thiếu real benefit nếu mà vậy thì thôi nếu mà để mình coi rồi là real benefit về có đủ để mà chảy hết cái nền này không nếu mà chảy hết cái nền này thì mình thì à, mình sẽ không à, không xài cát còn nếu mà chảy không hết đó bắt buộc mình phải mình phải thêm cát vô để cho nó đúng rồi nó chỉ có nhiều là đơn giản thôi nhưng mà cái mấy bạn phải tìm đá nè trải nền nè rồi ờ, lập nè đèn nè đó thì nó mới thành một cái bể nho nhỏ để tụi mình ngắm chứ không phải là đơn thuần là mình có thể tự làm nếu mà lúc trước á, mình làm á thì mình không theo theo một cái quy trình nào hết không học không có học hỏi ai hết thì mình sách úp nó kỳ lắm còn ờ, sau này mình học hỏi mình coi mình nghiên cứu từng cái video của mấy anh đi trước để mấy anh đó người ta rất làm cho mình hay nên tại sao mình à, mình mình mình chọn số lẻ đá mình chọn số lẻ nè ảnh mấy anh chỉ luôn đá phải chọn số lẻ chứ đừng có chọn số chẵn đó nó như vậy nó sẽ thành cái thật hơn mình lên riêu rồi nhìn nó thật lắm giờ tiếp tục nghe các bạn về cái phần riêu mini fit đó mình có đặt của anh quới à, đi co đó thì à, anh quới ship cho mình trong vòng một ngày thôi đã tới nhà đó bạn Đấy. thì mình à, có hỏi anh Quế là à, sao mà mình có thể giữ lâu được thì anh Quế nói nếu mà đem về tới nhà đó mình đậy nắp hộp lại vậy, ha. thì mình à, để nắp hộp lại vậy, xong mình để trong tủ lạnh mà để ngăn mát các bạn thì riêu nó sẽ xanh như vậy hoài thì sáng bây giờ mình đi công chuyện đó mình đi công việc tới giờ này chiều đó mà nó còn xanh gì đó, bây giờ mình sẽ à, tiến hành chảy riêu vô trong cái bể mini đó rồi phần à, trang trí bể chỉ để cát vô là xong các bạn thấy không mình rót riêu đầy ở trên Đấy, mình phải nhờ mình học của à, anh với mình rót đây lót ha chứ mình cũng không có tài gì đâu bạn cũng phải chịu học hỏi thôi đó hỏi thì ờ, cái gì cũng làm được chứ ờ, chứ mình không có tài lanh tài lẹt mình bình luận tào lao học rồi đam mê nghiên cứu chứ không phải là ờ, học xong rồi làm liền nó sẽ hư á nghiên cứu nội mà học không học của anh quế rồi nghiên cứu không nghiên cứu học hỏi tìm hiểu về thí sinh xong là ba bốn tháng trời rồi phải kiếm cho được cái bể rồi cái bể cái bể của mình nè cùi còi cọc hết trơn đấy mình mua cái bể ờ, mà nó có cái máy lọc sẵn luôn nè bây giờ nó hư cái máy lọc rồi đó bây giờ máy lọc thì mình chơi cái máy lọc uh, thác vô lọc ngoài vô đó. lọc ngoài vô phải có ý tưởng nhầm bạn thì ờ, nhầm bạn thì chơi bonsai mình thì chơi đá chơi đá thì mình hỏi anh quế ship đá làm sao thì anh quế chỉ trên trên video của trên video của anh quế đó, đó xếp số lẻ đừng xếp số chẵn xếp số chẵn nhìn nó không có không có giống thiệt cho lắm Đấy, mình chọn ba cục Đấy. rồi mình chải riêu mà còn dư riêu mà mình còn dư đó nếu mình còn dư khoảng chừng tới ờ, đây đóng luôn chắc đem cho ông anh rồi giờ mình sẽ tiếp tục nha sau một đêm mình lọc giống như ờ, anh ờ, quế đây hướng dẫn thì nước bắt đầu nó rất là trong luôn các bạn rất ờ, rất là trong luôn Đấy. bây giờ mình sẽ thêm CO2 dạng lỏng cho mấy cái rêu của mình ha các bạn cái bởi như vậy mình à, mình nói ra thì có nhiều bạn sẽ nói trời ơi, ông muốn làm một cái bể như vậy mà ông phải tốn ít nhất từ giá 3 tháng ha dạ đúng rồi mình làm một cái bể như vậy á mình tốn ít nhất từ giá là 3 tháng và cái khâu đầu tiên là cái khâu mình à, mình không hiểu gì về thủy sinh hết mình không hiểu về thinh đất nè rồi cây trồng nè đá nè rồi à, máy lọc nè rồi à, nước phân rồi tùm lum hết CO2 gì ô quá trời nhiều luôn nó là một cái môi trường bao quát rồi mình phải phải lên những cái diễn đàn diễn đàn trên Facebook mình học cái cách ship layout nhưng mà cách ship của họ cao quá mình học không tới rồi mình à, qua bên YouTube mình học thì may mắn có một cái anh gọi là anh quới đó ảnh chuyên chỉ hướng dẫn ri cho những anh mới tập chơi như mình Đấy. rồi sau đó mình đặt hàng riêng mini fit của ảnh thì mình mới hỏi được Đấy. muốn làm quen với người ta thì trước tiên là mình phải mua hàng của bên shop ủng hộ thì người ta sẽ chỉ cho mình đó rồi nhiều có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình chơi đèn à, vàng không chơi đèn à, led dài đấy cái hợi dạ chính thưa cái bể của mình là cái bể tận dụng cái bể kính à, kính này kia bằng kính đúc mà mình phải tận dụng lại tại lúc đó mình mua là mình chỉ mua nó nguyên một bộ cung lê nó gồm có cái nắp đậy và cái máy lọc Đấy, nó có một bộ cung lê vậy nè nó có đèn luôn đó rồi rồi sau một thời gian mình nuôi cá này kia thì nó bị hư cái máy lọc đi hư cái máy lọc đi rồi không có máy lọc thay thì bắt buộc mình phải chế qua cái máy lọc ngoài đó. rồi chế thêm cái đèn này nữa đó chế thêm cái đèn là bằng ống mũ đó. chứ đâu chứ không lẽ mình bỏ cái này đi uổng quá đó. mình tận dụng lại mình làm thì có cái những cái mới cái ờ, cái gì mới cái gì tự làm cái gì mới thì đương nhiên lúc đầu nó cũng xấu nó không không được đẹp nhưng mà đây là sự cố gắng của mình tìm hiểu qua 3 tháng trời cố gắng của mình đó, tự mình làm thì anh quế cũng chỉ cách xếp đá này kia bố cục thì chỉ có những cái nền tảng mình tự làm đi mình chỉ học trên lý thuyết thôi nhưng mà mình áp dụng mình làm mình đặt ra cái bể như vậy á mới đầu mình mới đầu mình chỉ để nào là phân thì nó không được đẹp mà khi mà mình chải riêu lên rồi á ôi nhìn nó đã nhìn nó mướt nó đẹp lắm mấy bạn đó